và hello và chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại đến với channel của mình Và mình Karen đây Và chào mừng mọi người đã quay trở lại đến với một video Free Fire nữa trong kênh SL Karen của mình Yes Và trước khi bắt video này thì anh em đừng quên để là cho channel của mình một nút Like, share và bấm subscribe Và các bạn đừng quên lắp cái chuông để cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình luôn nha anh em ơi Ok mấy bạn ơi thì ngày hôm nay mình đã quay trở lại đến với một video Free Fire Sapphire rồi đây các bạn ơi Nhưng mà các bạn có thấy là trước mặt của mình á là đang sở hữu khẩu súng gì không ạ Vâng, xin giới thiệu với anh em Đây chính là khẩu súng AWM phiên bản Ủa đây phiên bản gì ta Đây là AWM phiên bản Bạn bạn bạn bạn À bạn đợi xíu mình vô phần súng ngắm cái Đây chính là AWM phiên bản thần lực các bạn à Đó rồi ôi Hay là còn tên khác nữa là Street Street Fighter Street Fighter các bạn ơi đúng rồi đó cái này có mấy bạn có thể gọi một cái tên khác đó chính là A Adubber phiên bản Street Fighter Không biết là hồi xưa giờ á có bạn nào đã từng chơi cái tựa game mà gì ở Street Fighter chưa Nhưng mà đối với mình đó, đó là một cái tựa game rất là tuổi thơ luôn ấy À mà tiện thể anh em có thấy trên người của tôi đang mặc bộ đồ gì em hả Hiện tại á là bây giờ Free Fire vẫn đang còn sự kiện lật thẻ may mắn á các bạn ơi Sự kiện này á ngày hôm nay là ngày cuối cùng rồi Cho nên là anh em nào mà chưa quay cái sự kiện này Thì anh em đừng quên quay cái sự kiện này để có cơ hội nhận được những cái à, món đồ hấp dẫn nha Còn ngày hôm nay á thì thì um, chủ đề chính của tôi sẽ là review về cái khẩu súng này các bạn à Bởi vì là ngày hôm nay đây, đây này các bạn thấy không Ở trong phần sự kiện á, thì hôm nay mình đã vừa mới có gọi là uh, thấy ra mắt một cái sự kiện rất là kiểu hấp dẫn luôn Đó chính là vòng quay chắc kèo Anh em hãy gọi là vào ngay cái vòng quay này để quay ngay những cái món đồ gọi là thật là hấp dẫn nha Đây, đây là một trong những nhân vật của tựa game Street Street Street gì cowboy Street Street Street Fighter Street Fighter anh em à Đó trời đúng rồi Tôi đã sở hữu được cái bơm keo nè Đấy Rồi sau đó là gói võ sĩ nè Nói chung là nhiều lắm anh em ơi Nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ gọi là solo một một với Camui Bằng khẩu AWM này anh em à <laughs> ờ, Vì AWM hả? Đúng rồi AWM chứ không có skin Ôi giời ơi, chị không có skin thì kệ chị nhưng mà miễn sao em có skin là được rồi. Hôm nay mình sẽ gọi là chính thức solo súng nhắm luôn nha các bạn. Nó là để cho mấy bạn coi cái trình độ mù mắt khi mình mình sử dụng súng nhắm như thế nào nhưng mà thôi không nói nhiều nữa. Chúng ta vào trận thôi nào. Let's go. Mánh sao mà để người không có skin thẳng là nhục lắm nha ca. Rồi ok bạn, ok bạn, để rồi coi nha bạn. Ok các bạn ơi, thì bây giờ mình đã vô gọi là trận Free Fire rồi đây anh em ơi và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đó chính là sẽ là chiếc uh, à, AWM này các bạn à Đây Ui. Nhưng mà mới tôi là chưa mua được Thề như luôn á, thề luôn là cái cây AWM Ủa vậy chưa mua được bạn Ủa em mua được rồi hả? À đúng rồi, em chỉnh là không tiền mà Ê, Sao không bảo, người ta không mua mất tiêu rồi Rồi, không luôn Mua được không, mua được không được em mua được mà trời trời đất ơi thiệt tình luôn á nhưng mà chị có chị không mua được nữa rồi Ôi giời ơi, đấy là đấy là chị không mua được là chuyện của chị nhá. Mình là mình đã cố tình chỉnh cái cây này là free, là miễn phí rồi anh em à. Đấy, như bạn nhìn cái cây súng này nè, nhìn nó thật sự là mình nhìn vô cái cây này á, mình không nghĩ đây là súng nhắm luôn á mọi người mà mình nghĩ nó sẽ là một cái cây súng trường ấy. Shotgun đúng không? Đúng rồi. Mọi người sẽ nghĩ là nó shotgun. Nhìn nó như kiểu súng trường hay shotgun anh em ơi. Quên súng mất. này lừa hết. Buồn mất anh em ơi. Đâu rồi? Em em đây, em đang ngoài mid đây. gì gì cái này cái này nó tăng đam dã man luôn bình thường cái khẩu ad là adm cái đam của nó sẽ là 150 nhưng mà bây giờ hiện tại chỉ còn 35 máu tức là nó tăng thêm 15 đam nữa. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, hình như là 65 đam. Đúng rồi các bạn ơi, khi mà các bạn sử dụng cái cây này á là nó sẽ tăng đam cho các bạn lên rất là nhiều luôn á. Ê... Ê... Ôi, kỹ năng nhắm của tôi hơi kém anh em ơi. tôi dám ơi tôi dám ơi mù mắt tí ở đây à Ê, biết đâu biết đâu bạn lục lại thắng ta ờ à, nhiều game mới lục lại thắng các bạn à à đau à câu xỉa từ nãy giờ luôn đó mọi người ui à. ơi hên lên hên lên hên hên hên phải đó hên các bạn hên hên phải đó hên phải đó hên không sao, bây giờ ca mui mua được cái súng nhắm thì nó phải khác chứ không? Được bản được luôn. <laughs> ok anh em ơi, mình nói thiệt với nói chung là cũng phải nói thật với anh em là tôi là rất là ít khi mà tôi bắn gọi là cái uh, ờ, ADM này anh em à. Và thực sự là mình nhắm á, mình nhắm nó cũng không có hay nữa Cho nên á, là mình chơi nó rất là Nói chung là rất là trầm cảm bạn ơi Cho nên các bạn thông cảm với mình Ai nha. cũng thế cả thôi, ai cũng thế cả thôi <laughs> dạ, thế rồi đó mà Rồi ok đi chỗ nào, let's go Woo! Let's go Ok giờ mua cái ASMR đúng không? À, có rồi, rồi. 163. Đầu thế. Cái gì vậy? Vậy? Ủa? Ủa sao cái bôi bắn gì kỳ vậy cá bôi? Ủa sao em bắn súng được hay vậy? Ủa thiệt có à, súng thì em bắn rồi. Không hay mà rõ ràng chị đi vào đằng trong rồi cái cái cái cái cái đấy nó phải trượt chứ làm sao mà trúng được ui giời kỹ năng rồi xong cam ui ai nhầm caron xài hát rồi ôi gì hát vậy bạn ui tôi gọi đó là kỹ năng không không kỹ năng của bạn nó lạ lắm rõ ràng tôi đi vào cái đằng trong rồi đây chỉ có thể là xuyên tường thôi nhưng xuyên tường rồi xuyên thế nào người ta gọi đó là kỹ năng đấy chị à nho ừ rồi nếu mà chị không tin thì chúng ta làm lại này ôi cái gì đây đầu nhỉ đầu quá mười ơi Đầu quá e a a a e e mua Cái gì vậy môi? Cái gì vậy môi? Sao môi chơi kỳ vậy môi? Xong rồi, môi rồi, môi mùi là... tôi không rụt a lắm lên mờ được không ta được luôn được luôn chị <laughs> khỏi dùng luôn cho chị khỏi dùng luôn ok bây giờ tôi bắn mua khẩu khác nha phe phe gì pha mết đúng không pha mết đúng không <laughs> không MP40 bắn lại gần à. à, nhưng mà có bắn được gần à, đâu à. Chúng ta phải chơi ngược lại chứ MP40 luôn thì chỉ cứ chơi MP40 thôi <laughs> Ok bạn luôn được bạn ok anh em bây giờ bây giờ là Camui sẽ không chính thức không chơi ADM nữa anh em mà Camui sẽ chơi uh, gọi là MB40 sẽ rất là nguy hiểm đây. Ai đâu? Em đây. Em đâu? Em đây. Đây là đâu Em đây Đây là đâu Em biết đâu Em đang ờ, đứng đâu mà em biết... Ôi ôi ôi bạn ơi Oh man, oh man, oh man Ê, cái gì vậy, gì vậy, gì vậy Gì hồi máu vậy bạn ừ, Có bao kìa bạn ừ, Hồi máu đâu đâu bạn, mình có hồi máu đâu À dạ hả Ờ, cái gì ấy bạn sao bạn có súng này vậy Cái... Em chơi súng lục Chơi không Ờ dạ á hả? Ủa đang chơi Audi mà mà em, em làm gì vậy em? Ờ, à, ôi rồi thì lâu lâu mình phải xài súng lục cái bạn. À vậy em hả? Xài súng lục cái thôi mà, có gì đâu. Ok nghe em ơi. Okay. Làm lại em ơi. Tôi là ồ với cái map này là tôi à được, map này mình chơi được. Bạn chắc không? Map này là trốn hơi dễ nha. Sao chị ơi, map này em nói thật với chị là map này là chơi dễ dễ dễ hơn mấy map kia luôn á. Dễ hả? Chị em tin đúng không? Rồi chuẩn bị coi em nè. Ok. Em okay. ở đâu? Từ em ngoài mít nè. mít nào? hiểu ngoài mít là ngoài mít á, mít nào? Hello. mít mít mít là là mít hay là mít là giữa hay là mít là muối mít là mít mít mid là mid. giữa trời ơi đâu ta Đâu ta Ở đâu vậy Ở đâu Cái đó ở đâu vậy Em ngoài mít Có thấy không Chị đang ở mít nè Cái gì yeah. <laughs> Lừa Lừa hết Nếu dưới lại không tin ai được Thế giới này cũng chẳng hay nào tin ai Lừa hết Lừa, lừa, lừa, lừa hết rồi em trên đây ui rồi ui rồi quăng bơm à ui rồi quăng bơm gì chị ơi quăng bơm à ui rồi quăng cái bơm gì á giờ chị hò đầu ra là chị đi luôn nè mui ê ê ê ê à. ê mới mới bắn em mà mới bắn em mà rồi Giờ chơi sao? Giờ chơi sao? Giờ cứ muốn sao? À! đây! Đi đây! ai trời ơi! Được luôn! Vui à! Nha, nha, nha! Quá là ờ, đỉnh luôn! sao Thật ra là tại có skin thôi Cao mười mà có skin bắn khác liền hiểu không Ôi thôi thôi thôi thôi thôi bạn ơi Thôi bạn ơi Ok anh em ơi thì đây là sơ quanh qua về cái khẩu ADM này của chúng ta Và thực sự là mình mình phải nói thiệt với các bạn luôn là mình rất là thích cái khẩu ADM này Bởi vì là nói chung là nhìn nó rất là hầm hố đây mà tôi thì tôi rất là thích những cái gì đó nhìn nó hầm hố các bạn hiểu không và thứ hai nữa là nhìn nó cũng kiểu giống như là như một cái cây súng trường á cho nên là cảm giác mình cầm lên nó rất là kiểu thoải mái luôn và điều thứ ba nữa là đây là một sự kết hợp giữa một cái tựa game tuổi thơ của mình cho nên là mình lại càng thích nữa anh em ơi và có lẽ là video review gọi là cây ADM của mình tới đây cũng đã kết thúc rồi và nếu mà mọi người yêu thích video này thì đừng quên để lại cho channel của mình một nút like share và bữa subscribe nhé còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo à và các bạn cũng đừng quên quay lực hẻ may mắn cũng như là hãy quay cái khẩu ADM này nha còn bây giờ thì bye bye